Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tô Màu Cho Bé cùng bé Lai Trong tập lần này, hãy cùng mình và anh Vĩnh Phúc tô màu bức tranh Nước rẽ ra và tường thành sụp đổ Câu chuyện này cũng nằm trong loạt phim hoạt hình Kinh Thánh cho thiếu nhi Đi kèm với ứng dụng học Kinh Thánh Bible App for Kids Nếu bạn nào chưa xem thì mình có thể xem ở link bên dưới nha Khi nhìn vào bức tranh này, các bạn thiếu nhi thấy gì nè? Một tường thành thật là to và vững chắc một người lãnh đạo đang cầm một cây gậy ý có ai giống thầy tế lễ đang khiêng hòm giao ước của ta à còn có cả các thầy tế lễ và rất nhiều người dân với vẻ mặt vui vẻ hứng hở nữa kìa trông vui quá ha nhưng đây không phải một lễ hội mà chính là cách chiếm thành Jericho mà Chúa đã phán dạy dân Israel. Đó chính là phải đi vòng quanh thành Jericho trong 7 ngày 6 ngày đầu, mỗi ngày đi một vòng quanh thành. Riêng ngày thứ bảy thì phải đi 7 vòng quanh thành. Và đến vòng thứ bảy, hãy thổi kèn và la lớn lên thì tường thành sẽ sụp đổ. Và như các bạn thấy đây, bức tranh của chúng ta đang thể hiện dân Israel đang đi vòng quanh thành, thổi kèn và la lớn ở vòng thứ bảy đó. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào tô màu thôi bé Lai và anh Phúc sẽ chọn tô màu cho ông Joshua đầu tiên nha Chúng ta sẽ pha ba màu là xanh dương, xanh lá cây và trắng để cho ra màu xanh bạc hà để tô áo của ông Joshua Các bạn lưu ý mình chỉ tô phần thân áo thôi nha Cổ áo, tay áo mình sẽ tô sâu nhé Xong rồi nè Chúng ta sẽ tiếp tục với các chi tiết khác trong trang phục của ông Joshua nha dây đeo lưng của ông mình sẽ tô bằng màu nâu và màu nâu này mình cũng sẽ pha thêm một chút màu trắng để màu nhạt hơn xíu xíu nhé các bạn nhớ dùng cọ có đầu nhỏ để tô phần đai lưng này nha và hai đường gạch này thì mình tô màu xanh bạc hà luôn Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thiện các chi tiết còn lại như cổ áo, tay áo và chi tiết trên cổ tay Vòng tay sẽ có màu vàng nhưng pha nhiều màu trắng một chút nè Và cuối cùng mình pha màu đen với một ít màu trắng để tô tóc và râu cho ông Jose nha các bạn ơi Ông Jose có mái tóc hơi muối tiêu một chút vì lúc này ông cũng đã lớn tuổi rồi Trên đầu ông cũng có đeo một sợi dây màu... À mình dùng màu đỏ cam đi nè Lần này anh Vĩnh Phúc có một bí quyết mới để pha màu da người Chúng ta hãy thử với màu da của ông Jose nha Chúng ta sẽ phối hợp giữa các màu nâu, cam, vàng và trắng Vậy là đã có màu da người rồi nè Chúng ta tô cho phần mặt, tay và cổ của ông Sô Xoe thôi Cuối cùng tô chiếc gậy màu nâu nữa là chúng ta đã hoàn thành nhân vật Sô Xoe Đứng bên cạnh ông Sô Xoe là các thầy tế lễ Anh Phúc và bé Lai sẽ dùng màu trắng và với xíu siêu màu xám thôi để tô cho áo thầy tế lễ nha còn phần thắt lưng của thầy tế lễ mình sẽ dùng màu tím Phần này hơi khó đấy, vì khoảng trống để tô khá là nhỏ, nên các bạn nhớ lưu ý tô nhẹ nhàng và thật cẩn thận nè. Giờ thì tụi mình sẽ pha một ít màu vàng với trắng để tô các vật bằng kim loại như là hòm dao ướt, kèn, trống, mũ riêng mặt tay cổ và chân của thầy tế lễ thì mình sẽ dùng màu da người đã được pha sẵn trước đó để dùng lại nha đừng quên tô luôn cả những đôi dép mà thầy tế lễ đang mang bằng màu nâu nha ta-da vậy là chúng ta hoàn thành gần hết các nhân vật trong bức tranh rồi còn chờ gì nữa chúng mình tô nốt các nhân vật còn lại nha về trang phục các bạn có thể thoải mái chọn lựa màu sắc nào mà các bạn yêu thích có thể là đỏ, xanh dương, cam hoặc vàng hoặc phối với màu tùy chọn. Mình sẽ sử dụng lại màu da đã pha sẵn để tô phần mặt, cổ, tay và chân của người dân. Màu đen để tô cho mái tóc và râu. Còn màu nâu sẽ dùng để tô cho những đôi dép và vũ khí nè. Để tránh cho việc trùng lập màu sắc, các bạn có thể pha màu nâu thành nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau để tô nhé. bạn cũng đừng bỏ qua hai nhân vật là lính gác đang ở trên tường thành nữa nha các bạn cứ tùy chọn màu sắc nào các bạn yêu thích để tô cho hai anh này ừ, vậy là chúng ta đã tô màu xong cho các nhân vật có trong tranh rồi nè bây giờ mình sẽ tô gì tiếp đây ta đây là sẽ chọn màu tường thành Jericho nhé bạn nghĩ tường thành thì thường sẽ có màu gì nè anh Phúc và bé Lai sẽ phối hợp giữa màu nâu vàng và trắng để ra được một màu nâu sáng hơn tô cho phần vách các bạn có thể dùng cây cọ đầu to nhất để tô cho nhanh nhé nhưng nhớ cẩn thận khi tô đến gần dân sự nha các bạn ơi mình có thể đổi sang cọ có đầu nhỏ để tô ở những chỗ có nhiều chi tiết nha mình thấy còn có những viên gạch nữa nè mình sẽ pha giữa màu đen và màu trắng để có được màu xám và tô cho từng viên gạch cũng đừng quên tô luôn cho khung cửa sổ Nơi hai anh lính canh nhìn ra nha Phía trên bức tường thành là bầu trời với đám mây Mình sẽ tô bầu trời bằng màu xanh dương nhạt được pha bởi màu xanh dương và nhiều màu trắng Và cuối cùng chúng mình sẽ khoác lên thảm cỏ màu xanh lá nhạt đặc trưng Được pha bằng màu xanh lá với màu trắng Các bạn tô cẩn thận kẻo lem vào các nhân vật có trong tranh nha Yeah, vậy là chúng ta đã hoàn thành 6 bức tranh ngày hôm nay rồi không biết hôm nay các bạn thiếu nhi có học được bài học gì thông qua câu chuyện này không ta? Bé Lai thì có nè Dù thành Jericho là một thành rất vững chắc, kiên cố Thậm chí 10 trong số 12 thám tử được sai đi do thám khi trở về cũng phải lắc đầu nhưng Chúa là đấng quyền năng đã giúp dân Israel chiếm thành, thành công và tiến vào đất hứa mà Ngài hứa ban. Còn bây giờ thì, Bé Lai sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho bài 12 đây bạn mong đợi sẽ gặp lại anh chị nào trong tập 12 nè Để có thể cập nhật những thông tin này thiệt sớm Các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube One Hop Việt Nam Và like page One Hop Việt Nam nha Tạm biệt các bạn thiếu nhi Và hẹn gặp lại các bạn trong tập Tô Màu cho bé vào tuần sau